Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ờ, nhà của ông Hai ở Sóc Trăng Và hôm nay thì cũng còn có mấy ngày nữa Tết rồi Ở đây là ấp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng Thì gần Tết Phước ghé lại đây để chích cái phần tiền quỹ của ông á Gửi cho ông, kèm theo đó là gửi cho ông một hộp sữa để ông dùng bồi bổ sức khỏe luôn Giờ lớn tuổi rồi mình đâu còn ăn bánh ăn gì được nhiều nữa Uống sữa là tốt nhất, sữa Ensure chào chị châu nha thôi chào ông hai khỏe ha đi từ từ vô đây luôn mình đi mở đèn lên cho sáng thôi không ngồi đi không mở cho bây giờ cũng là khoảng cỡ 5 ờ, giờ chiều rồi cứ tranh thủ ghé ông xong rồi còn chạy về ờ, cần thơ nữa đây gửi ông mặt cửa nha hộp này hộp bự <laughs> à, cái hộp sữa này là con cũng uh, chích cái tiền quỹ của uh, anh uh, anh gì nè anh châu kỳ để mua tặng ông ông ở đâu rồi dạ ông ở đâu bên uh, bên bên mỹ hay là việt nam không biết nữa ừ. Châu nay mua chỗ này nó rẻ bảy trăm rưỡi dạ bảy trăm rưỡi ừ, chưa dám bữa nay nó rẻ đợt trước con mua chỗ kia tới tám trăm mấy lận Ờ, đúng rồi tùy chỗ bán tùy chỗ mình mua đại lý thì nó sẽ rẻ hơn được một chút à, ờ, ờ, hai anh em luôn hả? Ừ, à, hai anh anh hai anh vô đốt nhang cho bà hai trước. Ừ, Để đốt nhang đi, sẵn đốt nhang đi ra. Thông lệ, thông lệ. <laughs> vô rồi phải nhớ các bạn ha quên cũng một năm rồi gần năm rồi ờ. gần dắt năm rồi nha cô chú dắt năm rồi mùng bảy không biết em xuống được không à dạ chắc không rồi vợ con sắp sanh đó tại vì ông à... trong trong tuần nữa là vợ ông sanh dạ ừ. đang chuẩn bị sanh bởi vì con không có thể nào mà con đi đâu được tranh thủ dữ lắm luôn mới xuống ông á cái này ta làm răng mình mới có xuống á chứ cái này thấy lu ờ, bu đúng rồi nghe tin Lobo á à, con là Lobo nhiều nhiều việc bây giờ không dám điện lên dạ bên mày ờ, Lobo rồi điện rồi tới phân tâm rồi dạ, lo dạ. lắm hả thì cũng là Lobo thiệt <laughs> ghé xuống đốt nhang cho bà hai nha bà hai cũng một năm rồi bà ơi ơi dạ. bây giờ ngồi tôi nói đi trời ơi thôi để cho bà siêu thoát đi khỏi cần không sao hộ con không theo cần con đâu. như là theo con ờ, được biết kinh phật hay gì nói là ừ. đã đã lúc đã đã chết rồi thì thôi để cho siêu thoát đi chứ đừng có theo phù hộ gì nữa ừ. phù theo, theo mình phù hộ xong rồi đâu có siêu thoát đâu ừ. cứ theo mình còn dướng díu ở trần gian hoài để cho siêu thoát tội kiếp người dạ con không cần theo phù hộ con đâu ừ. yên nghĩ là được rồi bà yên nghĩ là con vui rồi nhiều nhà và nhiều nhà không? thấy dạ. mà khi mà ba mẹ mất á về sau con mới biết cứ hở cái giái cho về phù hộ giái phù hộ ừ. trời ơi trời phù hộ gì nữa nuôi từ lớn đến nhỏ nuôi từ nhỏ đến lớn, lớn rồi. rồi giờ tới đến chết luôn còn muốn cho để phù hộ nữa để lo nữa thôi để cho siêu thoát đi Ừ, bà hai yên nghỉ rồi con vui rồi à. nghỉ ngơi đi mà nghĩ là con nói đúng không ừ. đã nuôi con cái từ lớn đến uh, gì từ nhỏ đến lớn xong rồi chết xong còn còn kêu theo để phù hộ nữa giữ cháu nội cháu ngoại chập nữa dạ đúng rồi rồi đi rồi còn kêu ghé nữa phải không đi còn kêu kéo về phù hộ nữa rồi đó phước nói chứ tại vì con theo ờ, một cái bài giảng của ai á bữa hổm con ừ. nghe ờ. cái cái cái cái gì giảng pháp á thuyết pháp thuyết pháp á nói cũng hay nói đúng con nghĩ cũng đúng có lý cái đó hay lắm á đúng á dạ rồi thôi giờ ông cháu mình ra ngoài đi nha ừ. rồi cho sáng sáng thoải mái xuống thăm bờ dạo này à, phước cho liêm làm à, caramel này cho để à, phước lên sóng nhiều nhiều xíu cho để biết nói chung là cuốn sách cũng không biết mặt đâu mà nghe giọng nghe giọng nghe không à thường đa phần là 70 phần trăm ta biết anh toàn nghe giọng anh thôi à cái này lộn kênh hoài <laughs> không có nhiều người á con nó quay con á mà không có thấy mặt bây giờ thì đang dịch còn đeo khẩu trang bởi vì thôi kệ đu rú ừ. con mắt ra chứ mở mặt ra nó xấu quắc rồi à. đeo khẩu trang thì nhìn nó mới đẹp 5 k 5 k nghe nói là đeo khẩu trang là auto đẹp trai bởi vì đeo khẩu trang đặt rồi còn giữ ông là 30 triệu nhớ không lúc đó, đó là 34 tháng rồi trước gửi ông 4 ừ. triệu là còn 30 thì uh, sữa đó là của anh uh, Châu Kỳ Thiên Châu Kỳ hay Thiện Châu Kỳ gửi còn cái này á là tiền của ông con chích quỷ tiếp đợt này à, chắc nó cũng mới cận đây thì con gửi ông 3 triệu thôi nha hay là sao lấy 3 triệu thôi 24 triệu lấy 3 à, triệu thôi là còn 27 để mình còn xài từ từ nữa ừ. nhiều quá tại mới đây cách đây có khoảng cỡ một tháng, tháng à? rưỡi à. tháng rưỡi 40 ngày đúng không thờ 40 ngày đúng rồi 1, 2 3 4 5 6 để mình ăn Tết thì con mình ông mà con lại có đủ chưa đủ rồi không cất tiền cho kỹ nha sáu tấm chuyến này là bị mất hết lần là phải kỹ rồi rút à. kinh nghiệm không ai ngủ được hết trơn không ai ngủ với lại cũng không ai vô nhà được đóng cửa lại khỏi cho vô nói chung là không đóng cửa thả gió ừ. tắt đèn rồi không cho vô hết không quen ừ, lạ là thôi không quen nói chung á mất công lợi cho vài trăm ngàn rồi lu bu nữa thôi để ừ. đi khỏi rồi mất công mình à? không biết ai nhiều khi cũng có thể là người ta, người ta có lòng thiệt nhưng mà thôi thiệt, nhưng mà thôi mình đã từng mất rồi mình sợ rồi còn nhiều khi nó cũng giả bộ lại cho 200 ngàn thật sự chứ cô chú anh chị Phước đã từng gặp cái mồi như vậy nè lại cho vụ cho kiểu vụ nha cho 200 ngàn hay là mua cho cái mền mua cái gói ừ. xong cái đợt sau nói thôi giờ đi ra ngoài kia lấy tiền cái đi ra ừ. ngoài cũng móc sạch tiền tại vì đã cho lúc đầu là ừ. sẽ tạo nên cái tin tưởng tại vì đã ủa người trước cũng cho ông 200 ngàn rồi cho ông 200 ngàn rồi hiện giờ ông cũng tin tôi đi ừ. thì đâu đi theo ra ngoài rồi ông có nhiêu đang móc ra đưa qua ừ. rồi mất sạch thôi giờ Thôi, đưa đưa có. cho thì lấy tại đây nè giờ có <laughs> đưa cho không có cho tôi nhiêu tiền nhiêu tiền thì cứ đưa tôi đây nè tại nhà đây ừ. ừ. tại bên đây dù gì cũng có chị à, mỹ châu cũng đỡ cứ đi xa là thua hôm qua thì tôi nói anh nói đàng hoàng anh không nói đàng hoàng tôi cho anh ông búa tay đó ghê vậy rồi có nhìn anh đâu đó rồi vậy mày sợ nó làm gì nó chọc ghẹo ờ, chọc chọc ghẹo mấy dâu hả ừ. rồi, rồi chiêu ông ghẹo nguyệt hả Nghe nó, gì nó điên chảnh lập nhà nè đúng rồi đúng rồi anh làm cho con nó lập tôi, ờ, lập máy cho mấy ông lên này nói phước tôi gửi lời thăm gia đình tất cả cô bác đều mình giói hết trơn dạ chứ tao không, không có điện dạ điện lu bu quá à. chừng nào nó xuống xuống thì không có điện lên dạ nói ờ, rảnh chưa quay vậy dạ thì uh, biết uh, đang con đang cất cái máy ấm hết trơn á là để nuôi dưỡng các cụ già luôn á chẳng hạn như như hồi xưa đi con ví dụ nha hồi xưa uh, cái nhà ông rách nát hết ông không có chỗ ở như vậy và bà cũng không có luôn bà mất rồi ông ở mình nên thì nhà rách nát hết trơn rồi thì thôi uh, rủ ông gì chẳng ở cho nó vui có người kiểu như có bạn vậy có, có bạn giống mình vậy anh chở thì con lo luôn con gom lại con lo chỗ một để khỏi hàng tháng phải chạy đi vòng vòng vòng vòng ông nói chơi với thằng đã ta lên ta ở kế rừng phước ừ đừng bỏ cái nhà đây sao đừng bỏ nhà đây sao được cắt tới năm chục cái giường lên đúng rồi nói vậy, nói vậy là quá là ngon quá rồi Đừng gọi này là chừng nào chết thôi chứ đi đâu được <laughs> Chết thì giao nhà cho nó, nó làm nó làm chứ Đúng rồi, thì ông ờ, đang trăm tuổi già thì bàn giao ừ. nhà lại cho chị ờ, Mỹ Châu ừ, Còn con bà nhỏ thì nó chở đồ về nó thờ ngoài Dạ Ngoài cầu lộ á à. nó cũng nghèo nữa rồi thành ra nó không có tới thà không thà tôi qua tôi đốt nhang luôn à, vậy đó hả à. nó chở đồ dùng ấy đừng mà thờ ông ấy với mẹ nó luôn bữa nay em ăn cơm với cái gì đang nấu cơm hay gì vậy à, con con cá um, bạc má mà à? chơi với giống con cá mua ờ, hai con con cá cường ờ, nhỏ nhỏ vậy nè ờ. giống con cá người đó dạ. rồi cái mình rồi anh, anh, anh cầm máy anh quay cái đi cái đó cho dễ không anh cầm cái người bà kia bà cho củ cải kho củ cải kho hả đây ồ có lòng này ha ồ cái cái này dầm đá đó nó có lòng gì nó sẽ hạn chế côn trùng côn trùng ruồi thăng lăng này nọ được nè thế là tiện nè đẹp ha cái này trước ai mua cho ông vậy ông hai cái này ai mua anh Phước anh Phước đó ủa gì hả ủa ủa đợt trước con con mua nhưng mà con còn không biết có cái lòng luôn nữa có vậy là người ta gáp lại mới biết tại vì lúc đầu à, rồi đó à con, con tưởng là không có cái lòng tại vì giống giống cái mẫu hồi xưa ừ. giờ cuối cùng tao mua tao cũng không biết luôn rồi ờ, bữa nay là mới thấy nè thua ba bình ăn ra dòm cái tủ ờ, quần áo tủ ngủ đó dạ là tốt quá ờ, tủ ngủ ờ. cái tủ ông còn tủ ông tốt mà ừ cái tủ tủ ngủ là còn tủ, ờ, tủ đó ờ cái tủ này để thì cái tủ này nửa, nửa ừ, bước cũng tính đó. để trong mấy ông dưỡng lão đó ừ tủ đó đó ờ, chắc mua cái khoảng cỡ thấp hơn này tí xíu hoặc cái này luôn. nghĩ cái này là hợp lý rồi mà mình ờ, mà hai hai bà sẽ một một tủ. Ừ. Mỗi người hai ngăn gì đó. Ừ hai bà hay là hai ông gì đó nói chung là hai cái giường hai cái giường bên cái giường xong rồi để cái tủ ở giữa để vậy rồi cho mỗi người uh, xài xài chung chứ ờ. xài uh, xài mà người cái một thì nó hao diện tích với lại lớn tuổi rồi đâu có đồ nhiều à, người uh, như ông hai đây được mấy bộ đồ ông hai đây chắc mấy bộ rồi quá mấy bộ à mua rồi cho chứ bận em cho anh đặt ông bận đây ông không uổng quá ờ, ờ, tao uổng ờ, quá mặt dạ, mày dạ, nó dạ, đi đó đợt trước mua cũng nhiều mà không bận luôn ừ. đây là chị Mỹ Châu nè cô chú anh chị người chăm sóc đó kế bên con nuôi của ông <laughs> thôi nè cầm máy đi liêm để anh chào cô chú cái anh gửi lời xong anh em về tại vì cũng chiều quá rồi ông ngồi đó đi ông để ngồi đi anh rồi ông có gửi lời chúc tết cô chú gì không Ê, tôi không biết nói gì hơn giờ chỉ có cầu nguyện trời Phật Thánh Thần ban phúc lành cho cô bác bà con ờ, nhỏ lớn tất cả hết trơn được sự mạnh lành bình an đầu năm chứ những cuối năm chứ tôi không biết nói gì hơn tôi cũng đổi hơn dạ. không biết ngài giúp đỡ cho tôi dạ. mà được mấy âm như vậy tôi cũng biết nói gì hơn nổi như trơn chỉ còn mừng mới xuống nước mắt thôi chứ không biết nói gì được dạ nè à, cô chú anh chị phước à, cho cô chú anh chị xem cái ông vẫn còn để đeo cái bọc bên hông nè, nè ừ. cái ruột bị lòi ra đó ừ. nè vệ sinh rồi trong đây không ừ, có chất thải ừ, chất thải thôi giữ sức khỏe nha ừ. phước cũng uh, thay mặt uh, uh, ông hai đây và cũng như tất cả các hoàn cảnh uh, mà các cô chú anh chị đã từng giúp đỡ À, một, à, một, một lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đã đồng hành với Phước trong thời gian qua mấy năm nay luôn á rồi uh, Tết nhất đến rồi chúc tất cả sức khỏe an khang thịnh vượng bình an trong cuộc sống nha yeah. Dạ. bye bye và hẹn gặp lại